Vâng, em ờ, cảm thấy ờ, Miss Mông năm nay thế nào? Em thấy rất là vui Rất là vui à? Ừ. Anh thấy hơi buồn một tí tại vì em không tham gia ừ, <laughs> rất rồi, rồi còn như thế nào nữa em cảm nhận về Miss Mông năm nay? Đây là lần đầu tiên em đến Thái Lần đầu tiên em tham gia Miss Mông? Em không tham gia mà lần tiên lần đầu là tiên Thái. đi đi đi lễ hội Miss Mông này này là lần đầu tiên em đi đúng không? Vâng. Tại vì ờ, mấy năm trước là em học ở trên Sơn La đúng không? Vâng. Ừ, đúng rồi. cảm nhận em sao? Các bạn đúng rồi cảm nhận thế nào? Em cảm nhận rất là vui. Rất là vui. Vâng à sao nữa có nhiều điều lắm náo nhiệt ừ. rất là náo nhiệt đúng không mọi người đến đây rất là đông vui này rất là nhiều người mặc những rất là nhiều những bộ trang phục rất là đẹp đúng không vâng. trong khi đó em lại cũng là một trong số đó và em cũng là một bông hoa đúng không mỗi mỗi người phụ nữ là một bông hoa ở đây <laughs> rồi quá tuyệt vời luôn um... tức, tức là cô bé lọ lem tới trẻ không cô bé lọ là... được